không thể nào em ơi tất cả yêu thương giờ vừa tan rồi không thể em ơi phải chi đừng nói yêu nhau suốt đời em đành buông tay anh không thể giữ lấy tay em lại giờ anh biết phải làm sao chỉ muốn được bên em thôi dẫu biết yêu thương chẳng thể quay về nên đành nhìn mới nơi ấy bình yên không nghe